Yeah uh. Life shit không dùng man Em Ziggy I'm a stupid rich man Yeah yeah stupid rich I'm a stupid rich man Yeah yeah stupid rich I'm a stupid rich I'm man Yeah yeah stupid rich I'm a stupid man Yeah yeah yeah Sáng ngồi quay đọc cả ha Bản thân mang ra một AK Wow Đồ quay xong tận quá ta Yeah Bọn tao cười cắt tao đa luôn luôn nhớ lời của Mazda u uh, không được xuất hiện trên Mazda u uh, tôi ta mạnh như là Mazda yeah yeah, yeah. Uh, second the back xong rồi ly thi triển võ công như là ghi nếu mà hám tiền được tính là vắt thì tao chắc chắn sẽ bị cani tao muốn nhìn gương thấy tay an nắng tao muốn ngồi yên rát vàng ít khi chơi nhưng mà chơi là an táng nếu mà mua đồ gốm thì phải là gốm u tàng